Yeah, I know. ừ ừ đây. Sally. Mm. Ừ. tại vì chị đang nói ấy hiểu không đây à, tháo ạ Xin chào Trần Linh. Chào Trần Linh. xem nào đã có 11 người xem rồi um, mọi người ơi chúng mình chờ livestream đông đông người một tí nhé sau vào 8 giờ chúng mình bắt đầu nha Ôi chị cảm ơn, chị cảm ơn Trang nhá. Cắt tóc này có giống Thái Lan không? <laughs> hôm nay hôm nay không phải là chị chủ trì livestream đâu hôm nay có một uh, có một anh ấy ở bên trường đại học khoa học công nghệ thành phố đài bắc đẹp trai cực trang ơi ở đây ở đây xem <laughs> Đúng ừ Trang tác ừ, Phương Trúc vào xem này Không phải gái Nhật đâu Quỳnh ơi Hôm nay nhà mình livestream một chủ đề Ôi, hôm nay nhà mình livestream chủ đề này cũng khá là thú vị tại vì mình thấy ấy, là các bạn uh, có khá là nhiều bạn uh, có nhắn tin cho fanpage của Cát Lâm là chị ơi em muốn học ngành quản lý nhà hàng khách sạn thì nên học trường nào ở khu vực Đài Bắc hay là bảo là chị ơi dạ, trường ở khu vực Đài Bắc mà ở khu vực tao xoáy thì có trường nào đào tạo hay không thế mình nhận được quá nhiều câu hỏi như thế này nên là hôm nay mình đã mời được một nhân vật vô cùng là có kinh nghiệm tư vấn trong cái vấn đề này để hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn về những thông tin chi tiết nhất về trường Đại học Khoa học Công nghệ thành phố Đài Bắc. Xin chào Trúc. ngồi xa được một tí là lại phải ngồi gần lại màn hình đây mọi người tại vì bị cận nó nhìn không có rõ được mọi người biết cái gì hết <laughs> Trúc đã sắp xếp hết đồ để chuẩn bị bay chưa? Long ơi chị không biết bơi sao có thể hỏi những câu đấy được trời Ừ đúng rồi, hôm nay chị mời khách mời tới luôn ấy. Mọi người phải nán lại để xem chứ. Chị chào Việt. Ok, bây giờ thì chị cũng thấy có khá khá bạn vào tham gia cái buổi livestream của chúng mình hôm nay. Thì hôm nay như thường lệ là ừ, mỗi tối thứ năm hàng tuần vào lúc 20 giờ các Lâm đều tổ chức một buổi talk show để chia sẻ những vấn đề về du học Đài Loan này hay là di dân Đài Loan. Thì uh, như thường lệ thì các bạn đều thấy là các cán bộ của các Lâm mỗi tuần thì một cán bộ chia sẻ. Thế nhưng hôm nay có một điểm rất là mới là hôm nay các Lâm đã mời được một uh, đại diện từ trường Ờ, đại học Khoa học ừ, Công nghệ thành phố Đài Bắc tham gia chia sẻ cùng chúng mình. Và chủ đề hôm nay mình sẽ khám phá những uh, chuyên ngành, những ngành học và những cái học bổng nổi trội của trường Đại học Khoa học Công nghệ thành phố Đài Bắc. Uh, và sau đây mình xin giới thiệu anh uh, Đỗ Hùng là đại diện tuyển sinh ở phía Việt Nam của trường Đại học Khoa học Công nghệ thành phố Đài Bắc sẽ chia sẻ cùng chúng mình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Ok, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ờ, đều có nghe rõ âm thanh không? Ờ, đầu tiên thì anh sẽ xin được giới thiệu qua thì anh tên là Hùng và hiện tại thì anh đang làm ở phòng hợp tác quốc tế của trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố Đài Bắc. Thì trước khi mà anh giới thiệu về trường ấy thì anh cũng sẽ cho các bạn xem qua một số những cái video giới thiệu về trường để các bạn cùng có thể là tìm hiểu thêm xong rồi một lát nữa thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn biết là ở trường mình có những cái chính sách như thế nào và có các cái khoa ngành như thế nào các bạn nhớ xem nhé Thưa quý vị, với xu hướng toàn cầu hóa nhân lực và hội nhập giáo dục mạnh mẽ hiện nay, du học Đài Loan được coi là cánh cửa mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển tương lai và là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ Việt Nam. Vậy học ở đâu, trường nào, học phí bao nhiêu, cơ hội việc làm thế nào là những gì mà nhiều bạn trẻ đang băn khoăn khi đang quyết định đi du học tại nước ngoài. Những thắc mắc trên sẽ được chúng tôi giải đáp trong phóng sự ngày sau đây. Cách Việt Nam khoảng 1.644 km về hướng Đông Bắc là Đài Loan, đảo quốc xinh đẹp với nhiều phong cảnh thiên nhiên trắng lệ. Không chỉ nổi tiếng trong làng giải trí, mà đất nước này còn được biết đến với một hệ thống giáo dục chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại. Trong một vài năm trở lại đây, Bộ Giáo dục Đài Loan đã đổi mới nhiều chính sách giáo dục, chương trình mang tính sáng tạo, thử thách, áp dụng cho các ngành học trong hệ thống giáo dục. Nằm ở phía Bắc Đài Loan, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Bắc tự hào là một trong những trường đại học hàng đầu, đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm đầy đủ 19 ngành tuyển sinh đại học và 3 viện, Viện Kỹ thuật Công trình, Viện Kinh tế, Viện Dân sinh. Đây là trường đại học có liên kết hợp tác giáo dục với các trường học viện nổi tiếng, đặc biệt được đánh giá cao trong công tác giảng dạy, đào tạo đối với ngành nhà hàng, du lịch, hóa mỹ phẩm, kinh tế và kỹ thuật. Sinh viên năm 1 chủ yếu được trao dồi ngôn ngữ tiếng Trung về các phương diện nghe, nói, đọc, viết để các sinh viên an tâm học tập. Trường còn có xây dựng rất nhiều loại học bổng hỗ trợ miễn phí hai kỳ đầu ở ký túc xá. Trong thời gian học tập sẽ hỗ trợ tìm kiếm việc làm và các công ty thực tập Ngoài ra, chúng tôi còn mời nhân viên Việt Nam đến hỗ trợ sinh viên về tất cả các mặt, từ học tập đến đời sống tinh thần, để giúp các em nhanh chóng làm quen với môi trường Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp, trường sẽ tổ chức đại hội tìm kiếm việc làm giúp sinh viên. Với chương trình học bổng Đài Loan, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Bắc đưa ra mức học phí tương đối hợp lý trong ngành kỹ thuật công trình 52.201 đài tệ trên một kỳ, khoảng 40 triệu Việt Nam đồng trên một kỳ. Ngành kinh tế và dân sinh 45.388 đài tệ trên một kỳ, khoảng 34 triệu Việt Nam đồng trên một kỳ. Đây chính là ưu thế vượt trội của trường, học phí thấp, chất lượng giáo dục cao, học sinh có thể học bằng tiếng Trung hoặc cả tiếng Anh. Trong quá trình học tập, nhà trường đặc biệt quan tâm và giúp đỡ về mặt giấy tờ như thẻ cư trú, thẻ đi làm, kiếm việc làm thêm, đặc biệt quan tâm đến đời sống của các học sinh, sinh viên. Khi mới học tại ngôi trường này, nhà trường đã giúp đỡ tôi tìm kiếm việc làm thêm nhưng với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như hiện nay nhưng công ty công ty thực tập vẫn đáp ứng đủ thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có thể học tập và thực tập à, hơn nữa nhà trường đã tạo ra rất nhiều chính sách học bổng giúp tôi có thể nỗ lực hơn trong việc học tập của mình hiện tại trường đại học khoa học và công nghệ đài bắc có khoảng 250 sinh viên việt nam đang theo học ngoài ra có rất nhiều sinh viên quốc tế như nhật bản hàn quốc Hồng Kông, Thái Lan. Đa số sinh viên Việt Nam thường chọn đăng ký vào các chuyên ngành như quản lý nhà hàng, du lịch, hóa mỹ phẩm, một số ngành về kinh tế như quản trị kinh doanh hoặc marketing, hay các ngành về công nghệ thông tin hoặc ứng dụng ngoại ngữ. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có trang thiết bị giảng dạy hiện đại, Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Bắc là một trong những trường tư thục có áp dụng những công nghệ giảng dạy tiên tiến và trang thiết bị hiện đại nhất. Giáo trình phù hợp với người học từ đó tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên được sáng tạo và phát triển kỹ năng mềm. Lý do mình chọn học tại trường là bởi vì trường có đào tạo các chuyên ngành mà mình yêu thích nhất. Và tại trường, cơ sở vật chất, các thiết bị rất là tân tiến, rất là phù hợp cho chúng ta theo học và thực hành thực tiễn. Khi mà bước chân đến Đài Loan, điều khiến em cảm động nhất là nhà trường đã cử những anh chị khá trên tới tận sân bay để đón chúng em về. Và khi học tập và làm việc tại trường, nhà trường hỗ trợ tụi em làm những giấy tờ liên quan như thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm, thẻ đi làm. Và bên cạnh đó, trường còn tạo ra rất là nhiều các loại học bổng nhằm thúc đẩy cho chúng em quyết tâm cố gắng phấn đấu hơn trong học tập. Về tình hình dịch bệnh, để tìm kiếm việc làm thì rất là khó khăn, nên nhà trường đã mời các công ty tới để phỏng vấn chúng em có thể đi làm. Và hiện tại là em cũng đã có một công việc, em làm tại một công ty CC. Công ty này cũng luôn đảm bảo giờ cho chúng em đi làm để có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và họ cũng có hỗ trợ một phần trong chúng em trong cái mùa dịch này và em thấy làm việc tại trường cũng như là công ty mà trường hướng dẫn tới rất là tốt hy vọng là các bạn có thể tìm hiểu qua trường để nơi đây chính là một nơi học tập và làm việc lý tưởng đối với hầu hết các nước du học đa phần thời gian giao động cho việc làm thêm là khoảng 16 tiếng trên một tuần trong khi theo học tại Đài Loan, bạn có cơ hội làm thêm 20 tiếng trong một tuần và trong các kỳ nghỉ có thể làm 40 tiếng trên một tuần với mức lương phổ biến từ 160 đài tệ trên một tiếng, tương đương với 120.000 Việt Nam đồng. Thông thường, sinh viên thường làm thêm tại các nhà hàng hoặc khách sạn cao cấp, những doanh nghiệp có đầu tư tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc ngoài trang trải thêm sinh hoạt trong quá trình học, bạn cũng có thể hoàn toàn tích lũy và gửi tiền sinh hoạt về gia đình. Rõ ràng, du học Đài Loan hiện đang là xu hướng được nhiều du học sinh Việt Nam quan tâm. Với những lợi thế mang lại, Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Bắc sẽ là chìa khóa quan trọng giúp các bạn trẻ Việt Nam nhanh chóng thực hiện hóa ước mơ du học và có cơ hội việc làm bởi chất lượng cuộc sống và hệ thống giáo dục hàng đầu nơi đây. Ok. When advertising on YouTube, I know that chúng ta hướng đến Making an authentic video with a clear call to action is the key to getting results. Ok, thì các bạn uh, vừa nãy cũng xem qua một số những cái video giới thiệu về trường rồi đúng không? Thì uh, mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết là ở trường mình thì có một số những cái thông tin cơ bản như thế nào thứ nhất là có thể một số bạn sẽ quan tâm đến cái vị trí của trường ấy. thì đối với trường mình ấy thì uh, nằm ở trên thành phố Đài Bắc vì các bạn nghe tên trường chắc các bạn cũng biết rồi là trường nằm ở khu vực nào mà thì trường nằm ở ngay cái thành phố Đài Bắc thì đối với thành phố Đài Bắc ấy thì uh, nói chung là giao thông tất cả mọi thứ đều rất là thuận lợi vì Đài Bắc người Đài Bắc thì có thể là sử dụng những cái phương tiện giao thông như là tàu điện ngầm này hoặc là xe buýt hoặc là có một số những cái phương tiện ví dụ như là tàu hỏa thì đối với trường gần nhất ấy, có một trạm tàu điện ngầm nó là trạm ga tàu điện ngầm Quan Độ thì từ ga Quan Độ đi vào trường thì cũng rất là gần và khi đó thì ở ờ, đối với vị trí của trường như vậy ấy, thì rất là gần với một số những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan ví dụ như là một số khu vực như là Đạm Thủy Đạm Thủy là một trong những cái nơi mà người nước ngoài đến chắc chắn là sẽ đến du lịch hoặc là từ sân bay Đào Viên khi mà sân bay quốc tế mà các bạn hạ cánh đến thì về đến trường mất tầm khoảng từ 40 đến 45 phút hoặc là các bạn cũng sẽ nghe đến Đài Loan là một trong những đất nước có cái văn hóa chợ đêm thì từ trường đến cái chợ đêm Sĩ Lâm là chợ đêm nổi tiếng và lớn nhất thành phố Đài Bắc ấy, thì mất tầm khoảng 15 phút và có một số những cái nơi ví dụ như là khu vực trường là khu vực Bắc Đẩu Bắc Đẩu thì là một trong những cái khu vực mà có suối nước nóng thì các bạn cũng có thể đi đến đó để chơi hoặc là ngâm ngâm mình trong suối nước nóng thì đều rất là tốt cho sức khỏe ví dụ đây là một số những cái hình ảnh ở khu vực gần trường là đạm thủy hoặc là vườn quốc gia ờ, Dương Minh Sơn thì là một trong những cái khu vườn quốc gia có phong cảnh rất là đẹp và hoặc là chợ đêm Sĩ Lâm chợ đêm Sĩ Lâm là một trong những cái chợ đêm rất là lớn và nổi tiếng ở bên thành phố Đài Bắc hoặc là su suối nước nóng suối nước nóng Bắc Đẩu thì các bạn có thể đến đây để tham quan và tìm hiểu ờ, đây là trong những cái khung cảnh của trường thì đối với trường mình ấy, thì có một cái trạm xe buýt ở ngay trong trường thì các bạn cũng rất là tiện khi mà các bạn ờ, đến trường ví dụ các bạn muốn đi ờ, đến tàu điện ngầm hoặc là muốn đi xe buýt thì sẽ chạm xe buýt có sẽ có hai trạm một trạm ở ở phía cửa trước của trường và một trạm ở phía cổng sau của trường nên các bạn cũng rất là tiện đây là trạm xe buýt của trường ở đây là toàn cảnh của khu vực của trường ở trường mình thì nói chung là rất là rộng và vừa mình có giới thiệu qua cho tất cả các bạn thì ờ, ở khu vực Đạm Thủy ấy, thì từ trường có thể nhìn ra khu vực Đạm Thủy một số những ngày lễ lớn của Đài Loan ấy, thì khu vực Đạm Thủy họ sẽ bắn pháo hoa thì từ cái ký túc đây ký túc xá của trường nhìn ra thì các bạn có thể nhìn thấy được cái khung cảnh bắn pháo hoa ở ngay đạm thủy hoặc là ở khu đường dưới này có tàu điện ngầm thì ở gần trường có một cái trạm tàu điện ngầm ở trường thì sẽ có hai ký túc xá đó là ký túc xá 4 người và ký túc xá 6 đến 8 người một phòng thì đối với ký túc xá 6 à, đến 8 người hoặc là ký túc xá 4 người ấy, thì sẽ có hai mặt các bạn có thể nhìn được một là hướng về phía 101 nghĩa là 101 tầng là tòa nhà có nổi tiếng của trường thứ hai là hướng về phía đạm thủy đạm thủy cũng là một nơi có biển cũng như là có một cái phố cổ ở đạm thủy rất là nổi tiếng và ở trường thì có bao gồm rất là các cái nhiều các cái tòa nhà khác nhau ví dụ như các cái khu văn phòng hoặc là các cái viện của trường thì ở trường gồm có 3 viện chính đó là viện về viện kỹ thuật viện dân sinh và viện kinh tế thì xem là các bạn có hứng thú đối với các cái ngành nào thì các bạn có thể đăng ký vào các cái ngành trong trường đây là một mặt ờ, nhìn một về phía khác của trường thì đối với trường vừa giới thiệu qua cho các bạn thì ở gần khu vực suối nước nóng ở khu vực Bắc Đẩu và ở gần trường thì đây cũng có một cái trạm ờ, trạm ga tàu điện ngầm lớn của Đài Loan về khu vực ờ, chợ đêm Sĩ Lâm thì cũng nằm uh, đi tàu điện ngầm mất khoảng 15 phút là các bạn có thể đến được đến chợ đêm Sĩ Lâm thì các bạn cũng có thể đi đến đi chơi về môi trường học tập của trường ấy đối với trường mình thì cũng có hệ ngôn ngữ hệ đại học và hệ thạc sĩ thì về hệ ngôn ngữ ấy, thì trường là một trong những cái trường đại học có hệ ngôn ngữ ở trường ở trong thành phố Đài Bắc có hệ ngôn ngữ ờ, các bạn sẽ quan tâm nhiều đến mức học phí hệ ngôn ngữ học phí của hệ ngôn ngữ hiện tại đối với trường mình thì cũng được coi là một trong những cái trường có học phí rẻ nhất thành phố Đài Bắc về hệ ngôn ngữ hệ đại học và hệ tự hệ đại học thì sẽ phân ra làm hai loại một loại là tự túc hai là vừa học vừa làm và có hệ thạc sĩ thì tất cả các hệ này ở trường đều có các cái thông tin thì nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thì nay sẽ cho các bạn thông tin để các bạn có thể tìm hiểu thêm và hiện tại ấy, ở trường có khoảng gần 10.000 sinh viên bao gồm cả sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước sinh viên Đài Loan thì sinh viên quốc tế thì rơi vào tầm khoảng gần 1.000 người và đối với sinh viên Việt Nam ấy, thì hiện tại đang có khoảng hơn 400 bạn sinh viên và các bạn cũng có một ờ, có hơn 100 bạn sinh viên cũng đang trong quá trình nhập cảnh vào trong Đài Loan để học cái kỳ tháng 3 tiên tới này thì chắc là có một số bạn cũng đang đợi visa để có thể sang Đài Loan để học thì đối với ngành về các cái ngành về kỹ thuật về kỹ thuật thì học phí vừa các bạn có xem trên video rồi thì học phí của ngành kỹ thuật là 52.201 đài tệ thì đối với học phí này thì các bạn sẽ có 5 ngành để các bạn có thể lựa chọn đó là ví dụ như ngành về kỹ thuật cơ khí kỹ thuật uh, ô tô điện cơ điện hoặc là các ngành về kỹ thuật thông tin hoặc là truyền thông điện điện tử thì các bạn cũng có thể tìm hiểu và đối với ngành uh, uh, về ngành viện kỹ thuật này ấy, thì năm nay trường có mở thêm cái về hệ vừa học vừa làm thì các bạn cũng có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về hệ vừa học vừa làm của viện cơ khí ở đây thì có một số những cái hình ảnh mà các bạn học sinh trong quá trình các bạn học về điện cơ khí thì chủ yếu uh, nhà trường sẽ hướng tới các bạn tiến tới theo cái công nghệ 4.0 vì hiện tại 4.0 là cái nền công nghiệp hiện tại bây giờ và hiện tại đối với ngành về truyền thông thì nhà trường đang có xu hướng dạy các bạn theo cái chế độ mà 5G thì Việt, Việt Nam mình cũng có một số địa điểm chắc chỉ có nếu anh nhớ không nhầm thì là hôm nay anh có xem thời sự là ở bên Việt Nam có khoảng 2 đến 3 địa điểm thì đang có triển khai cái dịch vụ 5G vẫn chưa được ừ, phổ biến rộng nhưng mà nếu mà các bạn sang Đài Loan thì các bạn hiện tại các bạn có thể sử dụng được cái dịch vụ 5G bên Đài Loan rồi mạng rất là nhanh thì các bạn uh, cũng có thể tìm hiểu thì đối với cái ngành uh, về kỹ thuật thì ở trường mình cũng sẽ dạy theo cái chiều hướng là ờ, công nghệ 4.0 và cái theo cái chế độ công nghệ thông tin 5G như bây giờ và uh, đối với các cái viện kỹ thuật ấy, thì ở trên bên viện có rất là nhiều các cái phòng học chuyên dụng hoặc là các cái phòng học các cái phòng thí nghiệm các cái trung tâm bảo dưỡng thì có trên 120 phòng học chuyên dụng về cái ngành của bạn ví dụ như các cái phòng học chuyên dụng về robot robocom hoặc là một số những cái bạn có thể chơi liên minh thì các bạn ở bên trường cũng có một số những cái uh, các cái phòng để cho các bạn mô phỏng các bạn có thể học và các bạn chơi và ở trường mình cũng có những cái thành lập những cái đội Robocom hoặc là có thành lập những cái đội uh, chơi liên minh để đi tham gia thi đấu trường mình cũng có đội tuyển đi thi đấu cho quốc tế thay thay mặt Đài Loan để thi đấu cho quốc tế thì các bạn cũng có thể tham khảo và tham gia các hoạt động đấy và ngoài ra thì nhà trường cũng có liên kết với một số những công ty ví dụ như các bạn cũng biết là một số công ty của Đài Loan như công ty Asus hoặc là Acer và một số những công ty điện tử khác lớn nổi tiếng của Đài Loan thì đều có liên kết đối với trường ờ, và ngoài ra có một thông tin hơn nữa là, là trường cũng là một trong những cái trường tư thục ở trong Đài Loan có một cái viện bảo tàng về người máy ở trong trường thì các bạn các bạn có sang có thể tìm hiểu và thứ hai là về viện kinh tế đối với kinh tế thì có đào tạo bốn ngành và ngành quản trị kinh doanh ngành à, ứng dụng ngoại ngữ ờ, marketing logistics hoặc là một số những ngành truyền thông media thì đối với những cái bạn mà có năng lực ngoại ngữ tốt ngoài tiếng Trung ra thì các bạn có biết thêm tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật thì đối với ngành ứng dụng ngoại ngữ thì thông thường ấy, nhà trường sẽ thực hiện uh, dạy học các bạn theo cái hình thức 3 cộng 1 3 cộng 1 tức là mang tính chất là các bạn học 3 năm ở Đài Loan và một năm cuối cùng các bạn sẽ có thể là đi ra nước ngoài để để học và hoặc là để làm thêm thì để thực tập thì hiện tại thì có một số bạn học sinh đang lựa chọn ví dụ đi Nhật đi Hàn hoặc là đi sang châu Âu để có thể học thêm về hoặc là làm thêm trao đổi thêm cái trình độ ngôn ngữ của cái diện 3 cộng 1 thì nhà trường hàng năm ấy thì có rất là nhiều các cái bạn học sinh đi theo cái diện như vậy học sinh quốc tế cũng có thể sử dụng cái diện này để đi nên có rất là nhiều bạn học sinh quốc tế đã đi theo cái diện này hoặc là một số những cái ngành về quản trị marketing hoặc là logistics là một trong những cái ngành hot bây giờ mà các bạn có thể tìm hiểu thêm và đây là một số những cái ờ, hình ảnh trong cái quá trình mà các bạn học thì đây, ở ờ, bên trường cũng có liên kết với rất là nhiều những cái công ty để các bạn có thể tham gia học tập cũng như là làm việc trong quá trình mà các bạn ở bên Đài Loan và cuối cùng là viện dân sinh viện dân sinh là hiện tại là cái viện mà có số lượng học sinh Việt Nam đông nhất có rơi vào khoảng hơn 200 bạn học sinh tập trung ở trong cái viện dân sinh này thì viện dân sinh thì nó có ngành nhà hàng ngành du lịch ngành hóa mỹ phẩm rồi ngành uh, kinh doanh khách sạn hoặc là các ngành làm bánh âm nhạc và diễn xuất thì nếu mà các bạn có tìm hiểu về du học đại, đối với trường ấy thì uh, khoa dân sinh của trường cũng là một trong những cái khoa rất là hot ở trong trong trong trường thì đối với viện dân sinh và viện kinh tế ấy, thì là về học phí của cái viện dân sinh và viện kinh tế này ấy, nó sẽ rơi vào 45.388 đài tệ trong một kỳ thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm theo cái năng lực và cái sở thích của các bạn đây là một số những cái hình ảnh mà các bạn học sinh Việt Nam đang học cái khoa quản lý nhà hàng hoặc là một số những cái khoa khác về khoa nhà hàng thì cũng là một trong những cái khoa hot của trường và các bạn học sinh Việt Nam hiện tại đang có bốn lớp là học về khoa nhà hàng thì các bạn cũng có thể tìm hiểu đây là khoa ứng dụng hóa mỹ phẩm khoa ứng dụng hóa mỹ phẩm thì hiện tại đang có hai lớp các hai lớp ừ, học sinh các bạn Việt Nam đang học rơi vào khoảng tầm ờ, bảy tám mươi bạn thì các bạn có học về trang điểm học về làm tóc làm móng hoặc là học về Ừ, thời trang rồi hoặc là thiết kế cô dâu vân vân đây, đây là lớp hóa mỹ phẩm ngành du lịch cũng có đào tạo các bạn về du lịch lữ hành hoặc là trên các cái casino hoặc là các ừ, để hướng dẫn các bạn để có thể trở thành một trong những cái hướng dẫn viên du lịch và ừ, có những cái phòng học chức năng để các bạn học về tiếp viên hàng không cũng như là học về casino hoặc là các bạn có thể học về phục vụ ở trên các cái um, chuyến các bạn bây giờ đang biết rằng là trong cái mùa dịch này thì có một số những cái uh, ngành du lịch mới được ra đời ví dụ như có thể là du lịch trên du thuyền thì các bạn cũng sẽ được học thêm và trong trường ấy đối với ngành du lịch thì có mô phỏng cái sân bay cũng như là mô phỏng lại máy bay thì lúc đó các bạn cũng có thể đến trường để có thể tìm hiểu thêm thì ngoài ra ấy, thì ở ngay sân trường ngay cạnh uh, thư viện của trường mình thì có một cái máy bay hai người lái thì lúc đó các bạn đến các bạn học cũng có thể là tìm hiểu đây là mô phỏng cái phòng casino thì các bạn có thể học trong quá trình đây là toàn bộ là các bạn học sinh người Việt các bạn đang học năm thứ hai ở tại trường chuẩn bị lên năm thứ ba để trong một cái môn học về về uh, tiếp viên hàng không về học bổng của trường Ừ, đối với học bổng của trường ấy thì nhà trường sẽ phân học bổng ra trong vòng 4 năm học của các bạn thì có các mức hỗ trợ của từng năm sẽ không giống nhau ví dụ như là năm đầu tiên khi mà các bạn mới vào nhập học ấy thì nhà trường sẽ hỗ trợ tiền học là hai kỳ đầu mỗi kỳ 10.000 đài tệ và ký túc xá sẽ miễn phí cho các bạn hai kỳ đầu đối với những bạn mà có trình độ tiếng Trung ừ, tốt hoặc là uh, chưa tốt thì nhà trường đều khuyến khích các bạn thi các cái loại chứng chỉ tiếng Trung và có các cái loại mức học bổng tương xứng từ 2.000 đến 6.000 đài tệ và ngoài ra thì nhà trường cũng dành một vài những suất học bổng dành cho sinh viên có năng nổ tham gia các cái hoạt động của trường và giúp đỡ những cái bạn bè có thành tích học tập kém hơn mình để kèm cặp các bạn thì trường cũng sẽ có rất là nhiều những cái học bổng như vậy thì nếu một kỳ trong năm đầu tiên nhiều nhất là bạn có thể nhận được đến đến 26.500 đài tệ cho cái học bổng của năm đầu tiên của kỳ đầu tiên thì đúng hơn một kỳ đầu tiên sẽ à, một năm đầu tiên sẽ có hai kỳ thì hai kỳ đầu thì nhiều nhất bạn có thể nhận được đến 26.500 đầy tệ thế đối với năm học thứ hai năm học thứ hai thì sẽ dựa vào kết quả học tập của năm thứ nhất để nhà trường có thể là xét cái mức học bổng của các bạn thì nếu mà nhiều nhất bạn có thể nhận được đến 15.000 đầy tệ ngoài ra thì có các cái mức học bổng về năng lực tiếng Trung cũng như là học bổng về thành tích giúp đỡ bạn bè của các bạn thì nhiều nhất bạn cũng có thể nhận được đến 33.000 đài tệ trong một kỳ năm thứ hai bạn cũng có thể nhận được hai lần là mỗi một kỳ lên đến 33.000 đài tệ thì tất cả sẽ đều phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn nếu mà các bạn uh, chăm chỉ học tập thì các bạn cũng sẽ có rất là nhiều các cái suất học bổng và đến năm 3 và năm 4 thì cũng vậy năm 3 và năm 4 cũng dựa theo kết quả học tập của các cái kỳ trước đó cái học bổng anh đưa lên cho các bạn nhìn thấy là học bổng theo kỳ tức là kỳ nào bạn cũng có thể xin được học bổng thì năm thứ ba và năm thứ tư học bổng sẽ giống nhau và mức cao nhất bạn có thể nhận được trong một kỳ là 25.000 đài tệ thì các bạn có thể tham khảo và các bạn uh, năng lực của các bạn thì các bạn anh nghĩ là xin học bổng không có khó nên là các bạn đều có thể tham gia vào các cái quá trình học bởi vì các bạn sang Đài Loan thì các bạn có thể vừa đi học vừa đi làm và các bạn cũng chăm chỉ hơn một chút thì các bạn sẽ nhận được học bổng thì sẽ tiết kiệm được một phần cái chi phí học tập của các bạn thì các bạn cũng sẽ đỡ đi một phần tiền học về các cái hoạt động của trường ấy, thì trường cũng sẽ tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau để cho các bạn ờ, có thể là, từ ờ, lúc các bạn mới sang thì các bạn mới còn bỡ ngỡ thì nhà trường cũng đón các bạn từ sân bay trở về thì đây là một số những hình ảnh đón các bạn từ sân bay trong cái quá trình mà các bạn di chuyển về trường hoặc là uh, một số những cái loại ngày lễ lớn của Đài Loan ví dụ như ngày Tết Đoan Ngọ thì Đài Loan thường ăn bánh trưng thì nhà trường cũng sẽ tổ chức các cái hoạt động về bánh trưng bánh chay cho các bạn để bạn thưởng thức và cận hiểu thêm cái nền văn hóa của Đài Loan để cho các bạn làm quen với các bạn học sinh Việt Nam cũng như là các bạn học sinh Đài Loan khác rồi đối với học tiếng Trung một số bạn có thể nghĩ rằng là ồ tiếng Trung của em chưa tốt thì nhà trường có các cái chính sách hỗ trợ gì không thì nhà trường khuyến khích các bạn để các bạn thi được chứng chỉ cao hơn mà các bạn ngoài ra thì nhà trường cũng có các lớp phụ đạo tiếng Trung vào buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu thì nhà trường đều mở các cái lớp học đạo tiếng Trung thì các bạn đều có thể tham gia thì lúc đó các bạn có thể nâng cao được trình độ tiếng Trung của mình à, nếu mà tiếng Trung của các bạn tốt rồi ấy, thì các bạn có thể tham gia các cái lớp học của đạo tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn thì nếu mà các bạn có thời gian các bạn đều có thể tham gia những cái lớp học phụ đạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tiếng Hàn này thì có cả các bạn học sinh người Đài Loan còn phụ đạo tiếng Trung thì chỉ có học sinh nước ngoài bởi vì là người Đài nó sẽ không học thêm phụ đạo tiếng Trung nữa về các hoạt động ví dụ như là tổ chức các cái lễ Giáng sinh hàng năm thì có tổ chức các rất là nhiều phần quà để trao cho các bạn thì các thầy cô giáo cũng như ban giám hiệu nhà trường cũng rất là quan tâm những cái vấn đề mà các bạn học sinh nước ngoài như là nhà trường hầu như năm nào cũng sẽ tổ chức các cái hoạt động ừ, Giáng sinh cho các bạn hoặc là tổ chức các cái buổi chào mừng tân sinh viên mới để tuyên truyền cho các bạn các cái hoạt động cũng như là các cái um, cái cái lưu ý mà khi mà các bạn ở Đài Loan và có các cái buổi liên hoan để chào mừng các bạn tân sinh viên mới hoặc là giúp hỗ trợ các bạn trong quá trình mà các bạn ở Đài Loan cũng như là làm cho các bạn làm quen với môi trường của Đài Loan rồi đưa các bạn đi đến tham quan hoặc là hướng dẫn các bạn à, à, làm sao để đi được tàu điện ngầm của bên Đài Loan hoặc là ví dụ như các bạn mới sang thì nhà trường cũng có tổ chức các cái buổi ngày hội việc làm thì các bạn cũng có thể là đến đó để xem là các cái công ty nào phù hợp với mình đối với trường ấy, thì hiện tại trường có liên kết với khoảng hơn 50 năm hơn 50 doanh nghiệp có đang hoạt động ở bên Đài Loan một số những công ty hoặc là những cái nhà hàng xí nghiệp hoặc là một số những cái cơ sở kinh doanh ấy, thì các bạn cũng có thể theo cái sở thích của các bạn các bạn có thể là đi đến đó để các bạn uh, tìm việc thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các ngày hội Việt Nam thì các bạn có thể tìm được những cái công việc mà mình mong muốn ví dụ như bạn có thể làm ở trong bếp này hoặc là làm ở khách sạn hay là phục vụ ở nhà hàng thì lúc đó thì theo theo cái nhu cầu của các bạn các bạn đều có thể đến để phỏng vấn hoặc là ngày đông chí ngày đông chí thì rơi vào tháng 12 thì các bạn cũng được ăn bánh trôi nhà trường cũng có các hoạt động về bánh trôi hoặc là những cái ngày kỷ niệm thành lập trường thì mình thường các bạn học sinh Việt Nam thường uh, bán những cái đồ của Việt Nam ấy ví dụ như là bánh uh, gỏi cuốn này hoặc là bún này vân vân thì các bạn cũng sẽ tham gia các cái ngày hội đấy để quảng bá cái cái thực phẩm hoặc là đồ ăn của Việt Nam, văn hóa của Việt Nam cho các bạn à, sinh viên trong trường để các bạn có thể là hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam hoặc là tham gia các cái trò chơi cùng với các bạn học sinh Đài Loan thì các bạn học sinh Việt Nam đá bóng rất là giỏi nên là, là hầu như năm nào các bạn học sinh Việt Nam cũng được một là giải nhất hai là giải nhì nên là đa phần là các bạn học sinh Việt Nam đá bóng rất là giỏi hoặc là các cái hoạt động về Tết Trung Thu thì có rất là nhiều các hoạt động khác nhau xoay quanh các cái lễ hội của Đài Loan thì các bạn à, xem trên hình ảnh là các bạn học sinh Việt Nam cũng đang tham gia các cái hoạt động như vậy rồi các cái đá bóng những cái buổi đá bóng với các học sinh của các cái trường khác thì các bạn cũng có thể là tham gia đá bóng ờ, sau khi mà các bạn học xong thì các bạn ờ, cũng có một số những cái câu hỏi rằng là vậy thì sau khi các bạn học xong thì các bạn có thể có những cái định hướng như thế nào thì có ba cái định hướng cơ bản của các bạn một là các bạn ở lại Đài Loan làm việc hai là các bạn về Việt Nam để làm việc và ba là học tiếp lên thạc sĩ vậy thì trong cái quá trình mà khi mà các bạn tốt nghiệp xong thì nhà trường có hỗ trợ các bạn hay là hướng dẫn các bạn như thế nào không thì trong cái quá trình mà các bạn đang học ở năm thứ ba và năm thứ tư nhà trường sẽ có những cái buổi định hướng cho các bạn ví dụ như các bạn muốn học ở Việt Nam về Việt Nam để làm việc thì nhà trường cũng sẽ hỗ trợ để các bạn mời một số những công ty đến để cho các bạn phỏng vấn để có thể là đào tạo các bạn sau khi tốt nghiệp một năm hoặc là hai năm bên Đài Loan để về trở thành cán bộ để cán bộ nguồn cho cái công ty của người ta thứ hai là ở lại Đài Loan làm việc thì cũng sẽ mời một số những công ty có cái ừ, nhu cầu là muốn sử dụng lao động là các cái bạn du học sinh thì đến để phỏng vấn các bạn hoặc là hướng dẫn các bạn làm hồ sơ để các bạn có thể học tiếp lên thạc sĩ thì tất cả những vấn đề này là sẽ uh, phụ thuộc vào cái nguyện vọng của các bạn thì trường có thể là hỗ trợ các bạn về những cái việc như thế này và nếu mà các bạn có những cái thông tin gì ấy, muốn tìm hiểu thêm thì các bạn cũng có thể lên trên fanpage của sự của trường để các bạn tìm hiểu thêm về về cái các cái thông tin của trường thì nhà trường cũng có thể các bạn à, hỏi những vấn đề có thể dùng tiếng Việt để hỏi vì trang web này bằng tiếng Việt thì các bạn cũng có thể hỏi thì anh chị của trường cũng có thể giải đáp cho các bạn thì ngoài ra thì anh sẽ cho các bạn xem qua một số cái video ngắn về giới thiệu về ký túc xá của trường thì có thể một số bạn sẽ quan tâm đến ký túc xá của trường nhìn sẽ như thế nào thì anh sẽ cho các bạn xem qua về ký túc xá rồi các bạn cũng nhìn qua đây là ký túc xá bốn người ở trong trường ấy còn đây là ký túc xá từ 6 đến 8 người ở một phòng đây là hành lang ở trong ký túc xá với cả các loại trang thiết bị của trường rất là đầy đủ bao gồm có bàn học và giường ngủ của các bạn thì giường ngủ các bạn sẽ là bên trên và bàn học của các bạn sẽ bên dưới sẽ không có cái chuyện mà người giường trên ảnh hưởng đến người giường dưới nên các bạn cũng sẽ yên tâm với cái vấn đề mà không bị ảnh hưởng khi mà các bạn đang ngủ à, nhà vệ sinh đây là nhà tắm nhà tắm và nhà vệ sinh thì ờ, cũng có đầy đủ các cái đồ và các cái trang thiết bị ví dụ như máy giặt khi các bạn ờ, muốn sử dụng máy giặt hoặc là giặt xong bạn nào không muốn phơi đồ thì có cả máy sấy hay bạn nào muốn giặt tay thì cũng có các khu vực để cho các bạn có thể giặt bằng tay thì nên là rất là đầy đủ đây là ký túc xá 4 người đây là ký túc xá 4 người một phòng thì có nhà vệ sinh cũng là ở bên trong ký túc xá luôn thì ờ, các bạn cũng đều có thể là rất là yên tâm đây nhà vệ sinh của ký túc xá bốn người thì sẽ bốn bạn ở một phòng cũng có khu vực phơi quần áo và các cái máy giặt của các bạn đây là cảnh của trường vào một buổi tối ok đấy xem gì các bạn nếu mà có vấn đề hoặc là nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cũng có thể là đặt câu hỏi nát để anh có thể trả lời cho các bạn Em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Hùng. Thì uh, em thấy các bạn không comment quá trời là anh chia sẻ kỹ quá và thấy trường rất là đẹp. Nhưng mà các bạn cũng rất là thích rồi. Cũng có muốn tìm hiểu về trường thì em thấy một số bạn có đặt câu hỏi là anh ơi hệ vừa học vừa làm của th kỳ tháng 9 2022 thì đã có các cái chuyên ngành dự kiến tuyển sinh hay chưa ạ? Đối với các cái chuyên ngành để nhà trường dự kiến tuyển sinh của hệ vừa học vừa làm thì các bạn uh, có thể xem trên cái bảng này gửi cho các bạn xem có hai viện chính để có thể tuyển sinh thì ờ, một là về viện kỹ thuật vì các bạn có thể xem qua cái bảng này đối với viện kỹ thuật ấy, thì nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh các cái ngành về kỹ thuật cơ khí về ô tô kỹ thuật điện cơ kỹ thuật thông tin và các ngành truyền thông thông tin điện tử đấy là về các cái ngành kỹ thuật còn đối với các cái ngành về dân sinh ứng dụng thì nhà trường vẫn tuyển sinh các cái ngành đó là ngành nhà hàng ngành du lịch và ngành ứng dụng hóa mỹ phẩm thì các bạn nếu mà các bạn tùy xem là cái hứng thú của các bạn các bạn cũng có thể là tìm hiểu các cái thông tin từ bây giờ nhưng mà việc đầu tiên vì bây giờ mới là tháng 3 mà kỳ tuyển sinh của mình sẽ là kỳ tháng 9 thì hiện tại các bạn có thể rằng là các bạn uh, tham gia các cái buổi học tiếng Trung từ bây giờ để sau khi mà các bạn sang Đài Loan thực ra tiếng Trung đối với các bạn thì là cái một trong những cái rất là quan trọng để các bạn có thể rằng là ở Đại Đài Loan cũng như là quá trình các bạn đi làm làm thêm hoặc là học tập bên Đài Loan thì cũng là một trong những cái cái điều mà quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý tiếng Trung là một trong những thứ mà cực kỳ quan trọng khi mà các bạn sang Đài Loan nên các bạn cố gắng học tốt tiếng Trung dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ hiện tại em cũng thấy là trường ờ, khoa học công nghệ thành phố Đài Bắc có tuyển sinh cái hệ ngôn ngữ em thấy học phí cũng khá là rẻ và hợp lý với các bạn học sinh ạ thì trường ừ, các bạn có hỏi là có phải là trường tuyển sinh hàng tháng hay là theo kỳ 3 tháng một lần không ạ ờ, đối với hệ ngôn ngữ của trường ấy thì ờ, hệ ngôn ngữ của trường đủ lớp thì trường có thể mở nên là trường sẽ không giới hạn là uh, một tháng nào cũng mở cũng đa phần là mỗi tháng mở một lần nhưng mà ví dụ như một tháng đấy mà các bạn mà có nhiều học sinh đăng ký nhà trường cũng có thể là mở hai lớp hoặc là ba lớp thì nhà trường và mức học phí của hệ ngôn ngữ thì đối với học phí của hệ ngôn ngữ của trường thì là một trong những cái mình nghĩ rằng là hệ ngôn ngữ của trường học phí là rẻ nhất trong các cái trường ở thành phố Đài Bắc bởi vì học phí 4 tháng 4 ấy, ngọc nhầm học phí 6 tháng là 40.000 Đài tệ Dạ đúng rồi, em thấy các trường thì hầu như khoảng là phải 50.000 đài tệ trở lên. 52.000 52.000 trở lên đấy thì ừ. em hôm trước em cũng có tham khảo trường khoa công nghệ thành phố Đề Bắc thì học phí khá là rẻ hợp lý rất là hợp lý cho các bạn đi học ngôn ngữ học phí của trường mình sẽ là 40.000 đại tệ cho 6 tháng bởi vì hiện tại các bạn cũng biết rằng là uh, đang trong cái tình hình dịch nên là Đài Loan yêu cầu là nếu mà các bạn sang học ngôn ngữ thì ít nhất các bạn phải đăng ký khóa học là khóa 6 tháng Đây là nhà trường cũng sẽ cho các bạn một cái mức phí hợp lý để các bạn có thể sang và học tập ở tại trường Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh. Anh ơi, có một câu hỏi nữa là mọi người có hỏi là hiện tại thì có rất là nhiều bạn khi mà nhập cảnh vào Đài Loan vào học kỳ này đấy ạ, nhập cảnh vào Đài Loan thì um, test ừ, xét nghiệm ấy ạ, bị dương tính thì các bạn cũng chưa hiểu như thế nào về cái quy trình mình sẽ phải làm gì khi mà vừa mới đặt chân xuống Đài Loan thì nhân tiện đây thì anh cũng có thể chia sẻ cho các bạn được không ạ? Thực ra nếu mà các bạn có để ý ấy, thì uh, hiện tại tình hình dịch ở bên Việt Nam cũng cực kỳ là phức tạp và có rất là nhiều bạn khi mà ở Việt Nam bởi vì các bạn biết rằng trước khi mà các bạn sang đến Đài Loan ấy, thì các bạn sẽ phải ờ, làm xét nghiệm trước khi đặt chân đến Đài Loan 48 tiếng thế 48 tiếng trước bạn làm xét nghiệm là âm tính và bạn có nghĩ rằng là sau khi mà bạn đặt chân đến Đài Loan thì nó sẽ là âm tính hay là dương tính cái này sẽ là một câu hỏi bởi vì rằng là 48 tiếng sau sau khi mà các bạn xét nghiệm thì không biết là các bạn có gặp ai không và các bạn có tiếp xúc với ai không thì nếu mà chẳng may mà khi mà đến sân bay Đài Loan mà các bạn bị xét nghiệm là dương tính thì bạn sẽ phải làm sao thì uh, có rất là nhiều bạn ví dụ như thông tin mà anh mới nhận được sớm nhất của ngày hôm nay là hôm nay ví dụ như có rất là nhiều trường của ngày hôm nay nhập cảnh thì uh, mỗi một trường ít nhất là hôm nay chuyến bay có khoảng 80 bạn hơn 80 bạn thì chuyến từ Hà Nội sang VN hình như là 576 thì phải có hơn 40 bạn nhập cảnh đến Đài Loan, xét nghiệm PCR tại sân bay bị xác nhận là dương tính. Hay với ví dụ như khi mà các bạn bị dương tính như vậy thì sang Đài Loan chữa bệnh hoặc là như thế nào đó thì sẽ có phải gặp phải những chi phí như thế nào. Thì khi mà các bạn bị dương tính thì các bạn cũng sẽ đừng lo lắng quá. Bị dương tính ở việc ví dụ như các bạn khi mà trước 48 48 tiếng trước khi bay mà các bạn xét nghiệm bị dương tính thì các bạn sẽ phải hủy chuyến bay đấy và các bạn không được bay sang Đài Loan. Hay nhưng mà ví dụ khi các bạn bay sang đến Đài Loan rồi mà bạn bị dương tính thì anh có thể nói rằng là chúc mừng các bạn các bạn đã vượt qua một cái cửa ải đầu tiên và chúng ta sẽ bước sang cái việc chúc mừng thứ hai là chúng ta sẽ không bị mất tiền phí cách ly tại sao lại nói như vậy khi mà các bạn bị dương tính thì các bạn sẽ được đi đến khu, khu cách ly của chính phủ được cơm nuôi ba bữa và sau đó thì phí cách ly không mất tiền và chỉ mất tiền 7 ngày tự quản lý sức khỏe tức là mình có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền nhưng mà bởi vì cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thế nhưng mà thực ra thì những bạn mà bị bị bị covid ở Việt Nam thì bây giờ triệu chứng nó cũng nhẹ thực ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm thì nó cũng sẽ coi như là mình có thể là đỡ được một phần chi phí và mình chỉ cố gắng phối hợp với nhà trường cũng như là phối hợp với lại bên cục y tế để họ điều tra xem là ờ, có những bạn nào đi cùng chuyến với mình và họ các cái bạn đấy có tiếp xúc trực tiếp với mình không nếu mà có tiếp xúc trực tiếp thì bạn đấy sẽ được uh, uh, liệt vào danh sách là phải cách ly y tế bắt buộc bắt buộc theo cái hình thức là bình thường ấy là 14 10 ngày cách ly là nhà trường sẽ uh, để ý đến cái tình trạng sức khỏe của các bạn nhưng mà ví dụ như bạn là người tiếp xúc trực tiếp với cái bạn bị dương tính bạn bị f0 đấy bạn trở thành f1 thì bạn sẽ um, thuộc cái việc là ở bên cục y tế sẽ trực tiếp kiểm ờ, để kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của các bạn nếu mà các bạn bị làm sao đó thì sẽ được đưa đến cái khu vực cách ly khác cái chỗ mà cách ly của các bạn thì nói chung là ừ, về chi phí ở bên Đài Loan thì các bạn cũng không phải lo cho lắm bởi vì rằng là một là dương tính thì đã có chính phủ lo cơm nuôi ba bữa và cái thứ hai có thể là có nhiều bạn chưa biết rằng là khi mà các bạn đặt chân đến Đài Loan ấy thì đối với trường của trường của mình ấy các bạn chỉ cần tại thời điểm các bạn đặt chân đến Đài Loan thì khi đó trường mình sẽ mua bảo hiểm cho các bạn nếu mà chẳng may mà bạn có bị covid thật thì cũng không lo vì một là cách ly không mất tiền hai là bảo hiểm nhà trường mua cho các bạn nếu mà các bạn phải làm viện thì các bạn cũng lại nhận được thêm tiền nên là các bạn không phải lo vấn đề đấy À, anh ơi có một câu hỏi nữa là ừ, có những bạn thắc mắc là nếu như mà các bạn ấy đã đóng tiền cách ly khách sạn từ Việt Nam rồi thì à. sang bên phía bên Đài Loan thì sẽ phải làm như thế nào ạ? Có phải đóng thêm hay là như thế nào không ạ? ờ, thực ra là mỗi một trường sẽ có một có một cái mức thu học có một cái mức thu cái phí cách ly các bạn khác nhau thế mà chẳng may mà nhà trường thu tiền các bạn rồi mà các bạn bị uh, covid thì bạn bị covid chắc chắn là bạn sẽ không ở được cái khách sạn đấy thì nhà trường sẽ liên hệ với khách sạn và mai kia sẽ trả lại các bạn 100% cái tiền mà các bạn không ở khách sạn đấy thế ví dụ mà chẳng may đấy là trong trường hợp mà bạn đến đến ngay tại sân bay mà bạn bị covid thì cái tiền khách sạn sẽ được trả 100% thế nếu mà một số bạn mà nhập cảnh vào Đài Loan không bị Covid đến ngày thứ ba hoặc là ngày thứ năm sau khi mà test làm một cái test nhanh mà các bị các bạn bị Covid thì có mất tiền hay không thì chắc chắn là có bởi vì rằng là các bạn đã ở cái phòng đấy rồi và ngoài ra ấy, một ví dụ như bạn ở cái phòng đấy ờ, đến ngày thứ ba bởi vì theo cái quy định của Đài Loan ấy ngày thứ ba ngày thứ năm ngày thứ bảy là các bạn phải test nhanh ngày thứ 10 là làm test PCR thế bởi vì bây giờ cái covid biến chủng mới ấy, thì nó sẽ ngày thứ ba hoặc là ngày thứ năm nó sẽ có cái triệu chứng cho mình thì các bạn làm test nhanh nó nó sẽ hiện mình như là các bạn đều biết test nhanh mà thì nó sẽ hiển thị lên hai vạch thì chúc mừng bạn quay vào ô dương tính nếu mà quay vào ô dương tính ấy, thì các bạn sẽ được đưa đến bệnh viện để cách ly đồng thời bên Đài Loan ấy, khách sạn cách ly ấy, nó sẽ thu thêm 3 ngày 3 ngày tiền ở khách sạn của các bạn lý do tại sao mà họ thêm thu tiền 3 ngày bởi vì họ sẽ sử dụng 3 ngày đấy để họ khử trùng cái phòng của bạn ở nên là bạn sẽ phải mất thêm tiền của ba ngày đấy nên là nếu mà chẳng may mà bị covid ấy, thì cố bị covid lúc mà mới sang Đài Loan đặt chân đến Đài Loan rồi bị luôn thì khi đó các bạn sẽ 100% tiền các bạn sẽ không mất thế nhưng mà cũng đấy là nói đùa như vậy thôi còn ông hy vọng rằng là các bạn sang Đài Loan đều sẽ không bị covid nói chung là mình cứ làm tốt các cái công tác phòng dịch bởi vì thực ra dịch bệnh thì cũng không biết như thế nào nó sẽ mất thêm rất là nhiều chi phí của các bạn nên là chắc là các bạn cũng sẽ phải cố gắng để bảo vệ bản thân mình nhiều hơn Ờ, dạ, dạ, em hiểu rồi. Thế nhưng mà anh ơi, nếu như mà mình uh, cách ly tại bệnh viện, sau đó thì test um, âm tính rồi, thì còn 7 ngày còn lại thì mình sẽ chuyển về khách sạn mà đã đặt trước đấy hay là như thế nào ạ? Ờ, ví dụ, uh, như trường hợp như này sẽ dễ hơn có một bạn học sinh A chẳng hạn bạn ấy đến sân bay và bạn ấy bị test là dương tính thế bởi vì bây giờ âm dương lẫn lộn không biết như thế nào mà lần đúng không thế chẳng may mà bạn ấy, khi mà bạn ấy bị test là dương tính bạn ấy sẽ đưa về đến khu cách ly tập trung khi về đến khu cách ly tập trung bạn sẽ lại được test PCR một lần nữa lần một test là âm tính đúng rồi thì cách 24 giờ sau test lại một lần nữa lại bị âm tính thế thử hỏi rằng là bạn ấy có phải quay trở lại cái chỗ cách ly mà bạn ấy đã đặt phòng đấy rồi không thì chắc chắn là không và không được phép như vậy vậy thì bạn ấy sẽ đi đâu tức là bạn ấy đã được test PCR hai lần là âm tính thì khi đó bạn sẽ được để di chuyển đến một khách sạn thứ ba một khách sạn khác khách sạn này do chính phủ chỉ định và khách sạn này ở thì có mất tiền không trong khi bạn vì bạn đã được test là âm tính rồi thì bạn có mất tiền không thì chúng ta sẽ không bị mất tiền cho đến khi hết 10 ngày cách ly tức là nếu mà chẳng may mà bị PCR mà bị bị nhầm ấy, thì ờ, cũng sẽ vâng. không phải mất tiền thêm sau sau 10 ngày nữa nhưng mà 7 sau đó vẫn còn 7 ngày tự quản lý sức khỏe thì phí nó chi phí nó sẽ rẻ hơn 7 ngày tự quản lý sức khỏe thì mình sẽ phải mất tiền còn lại là 10 nghĩa là ví dụ như mình đang ở bên uh, khách sạn tập trung của chính phủ hai ngày rồi thì mình phải cách ly thêm 8 ngày nữa thôi thì rơi vào tầm 10 ngày đó đều không mất tiền cơm nuôi ba bữa vâng ạ vậy thì ờ, có nghĩa là khi mà mình được chính phủ hỗ trợ thì sau này cái khoản hiện tại là chính phủ đang có cái có một cái hỗ trợ cho các bạn là 10.000 đài tệ sau này sẽ hỗ trợ lại đấy ạ thì sau này các bạn ấy còn được hỗ trợ cái khoản tiền đấy hay là không bởi vì anh? bạn bởi vì bạn không mất tiền nên là bạn sẽ không được hỗ trợ <laughs> ờ, em hiểu rồi thực ra cái số tiền cái số tiền mà chính phủ hỗ trợ ấy, thì nếu mà nếu mà cho bạn lựa chọn giữa hai thứ một là phải trả tiền khách sạn cách ly để nhận được một nghìn một ngày tiền hỗ trợ hay là bạn nhận là không à, không phải trả tiền cách ly và nhận một nghìn một ngày tiền hỗ trợ thì bạn nghĩ là cái nào sẽ tốt hơn bởi vì là chi phí cách ly sẽ rơi vào tầm khoảng gần hai nghìn một ngày tức là ít ít nhất ấy, chi phí cách ly không bao giờ dưới dưới một nghìn nên là uh, vấn đề là chính phủ trả tiền cách ly cho mình mình nghĩ là vẫn sẽ sẽ có lợi hơn ờ dạ dạ <laughs> rồi Ừm, quay lại với lại, ờ, cái việc tìm hiểu về trường ấy em cảm ơn anh về những thông tin, ơ, ờ, tới thời điểm hiện tại về cái vấn đề là, quy định cách ly. Ừm, thì quay lại với cái vấn đề là tìm hiểu về trường thì có một bạn hỏi khi nãy thì em cũng đã thấy anh chia sẻ rồi nhưng bạn ấy có lẽ là đã chưa xem cái đoạn đấy. Bạn có ừ. hỏi là từ năm 2 thì nhà trường mình có những ưu đãi gì cho sinh viên hệ vừa học vừa làm? Và đồng thời những hệ khác nếu mà có thì anh cũng có thể cho thêm thông tin được không ạ? từ em em bảo là từ năm 2 đúng không dạ đúng rồi tại vì năm ừ. nhất thì các bạn ấy cũng nắm được khá là nhiều thông tin rồi ấy. đối với bắt đầu từ năm 2 của trường ấy từ năm 2 thì trường cũng sẽ có những chính sách học bổng mình có thể mở lại cho các bạn xem đối với những bạn mà năm thứ hai thì các bạn có thể xem qua cái hình ảnh ở trên đây thì khi mà các bạn năm thứ hai ấy tức là các bạn đã học được một năm ở bên Đài Loan rồi thì nhà trường sẽ dựa vào cái điểm của các bạn của những kỳ trước đó tức là dựa vào điểm của kỳ 1 của năm thứ nhất hoặc là điểm của kỳ 2 của năm thứ nhất thì để xem là ví dụ như bạn nằm trong top các bạn mà có điểm cao ấy, thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều các cái khoản học bổng nhiều nhất là các bạn nhận được 15.000 đài tệ cho cái khoản học bổng này và dần 15.000, 10.000, 6.000, 3.000 hoặc là 2.000 thì các bạn đều có thể nhận được hoặc là tăng một số những khoản ví dụ như các bạn thi qua chứng chỉ tiếng Trung hoặc là học bổng cho sinh viên có năng lực tốt rồi có năng năng nổ tham gia các hoạt động của trường của lớp hoặc là giúp đỡ bạn bè thì có một số những cái loại học bổng cho các bạn ừ, thực tế thì thực tế có rất là nhiều bạn được Đấy, tiện thì cho các bạn xem nhưng mà bởi vì trên này nó sẽ có cái thông tin sổ ngân hàng của các bạn học sinh ẩn ừ, đây là thông tin mà đây là đây là thực tế mà các bạn học sinh nhận được tiền của học bổng tại vì hiện tại mình cũng đang làm học bổng cho các bạn học sinh thì đây là ví dụ có bạn nhận được 15.000 cũng có bạn nhận được 10.000 đây ví dụ có bạn nhận được 10.000 hoặc là cũng có bạn nhận được 6.000 rồi có bạn nhận được 3.000 2.000 thì nói chung là những cái này sẽ phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn thì các bạn đều có các cái loại học bổng khác nhau À, có một câu hỏi em có thấy một câu hỏi nữa là à, nếu mà sau khi các bạn học xong ấy, thì trường có tìm có một cái khoảng thời gian là trường sẽ yêu cầu các bạn đi thực tập thì nhà trường có tìm cơ sở thực tập cho các bạn hay không hay là các bạn phải tự tìm ạ? vừa đấy các bạn cũng đã xem qua một cái cái PPT e giới thiệu cho các bạn ấy hoặc là uh, các bạn cũng xem qua một cái cái phóng sự ngắn của trường ấy thì uh, hiện tại thì trường có liên kết với khoảng hơn 50 doanh nghiệp ở bên Đài Loan thì các cái ngành nghề khác nhau ấy, thì trường cũng thường xuyên có những cái buổi uh, hội thảo cũng như là buổi tìm kiếm việc làm cho các bạn thì các bạn có thể là xem là cái năng lực của các bạn cộng với là các bạn hứng thú với công việc nào ngành nghề nào thì các bạn có thể là đến cái ngày hội việc làm đó thì nhà trường cũng đã liên kết với rất là nhiều các cái doanh nghiệp như vậy các bạn có thể là ví dụ như bạn hứng thú làm về, về các cái ngành về sushi ví dụ một số bạn thích ăn đồ ăn nhật chẳng hạn thì có làm về sushi hoặc là một số bạn mà thích làm về nấu ăn chẳng hạn hoặc là một số bạn thích làm bánh hoặc là một số bạn thích làm ở quán cà phê hoặc là một số bạn lại thích làm ở buffet chẳng hạn thì đồ ăn nhật hoặc đồ ăn hàn gì đó thì tất cả những cái, những cái đó nó đều làm trong cái quá trình mà các bạn học nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn để tìm những cái đơn vị thực tập cũng như là, là hỗ trợ cho bạn về mặt là ờ, giấy tờ cũng như là đảm bảo đủ cái đầy đủ các quyền lợi các bạn ví dụ như các loại bảo hiểm các cái loại phúc lợi của công ty cũng như là là một số những cái quyền lợi của các bạn mà các bạn có ví dụ như là một số những công ty ấy, thì họ sẽ cũng ngoài cái mức học bổng của trường đưa ra ấy, một số những công ty ấy, họ cũng đưa ra rất là nhiều những cái mức học bổng khác nhau thì lúc đó các bạn cũng có thể là tham khảo một số những công ty họ có phúc lợi rất là tốt ví dụ như điểm học tập của các bạn chỉ cần trên 80 điểm thì mỗi một kỳ bạn đều có thể xin được ừ, học bổng công ty là 3.000 đại tệ thì có rất là nhiều bạn đều xin được những là học bổng đấy ờ, em thấy trường có rất là nhiều học bổng ưu đãi cho các bạn sinh viên đấy chị ạ Ừ, thực Học ra thì là, là nhiều chương học này bổng lại thì sẽ phụ thuộc vào cái năng lực học tập của các bạn nên là nếu mà các bạn có năng lực học tập ok thì các bạn cũng sẽ nhận được rất là nhiều các lượng học bổng khác nhau dạ. em có nhận thêm được một câu hỏi nữa là anh ơi hệ vừa học vừa làm thì có yêu cầu ở ký túc xá hay không và năm đầu tiên thì mỗi tuần thì mình chương trình học của mình học có nhiều hay không một tuần học bao nhiêu buổi ạ ok ờ, đối với hệ vừa học vừa làm ấy thì sẽ ở ký túc xá trong một năm đầu tiên hai kỳ đầu tiên vì nhưng mà thực ra hai kỳ đầu các bạn ở các bạn đều không không bị mất tiền nhà trường đều miễn phí hai kỳ đầu cho các bạn bởi vì rằng là uh, quá trình mà, thực ra các bạn học hệ tư túc hay học hệ vừa học vừa làm thì năm đầu tiên ấy, các bạn lịch học của các bạn rất là nhiều và học lịch học sẽ ít dần vào các năm tiếp theo lý do bởi vì rằng là uh, các bạn học ở bên Đài Loan ấy uh, không cần biết là trường của mình hay là trường khác thì ở bên Đài Loan sẽ học theo hình thức tín chỉ và học theo hình thức cuốn chiếu các bạn học hết môn nào các bạn học hết môn đấy thì vậy thì các bạn sẽ phải dựa vào cái số lượng tín chỉ mà các bạn để học thì lúc đó mới ra được thời khóa biểu cho các bạn và thời khóa biểu thì thông thường ấy năm nhất là được học dày đặc nhất rơi vào khoảng 3 ngày một tuần năm thứ hai dựa lại ít hơn một chút là hai ngày một tuần đến năm thứ ba ít hơn nữa là rơi vào khoảng hai ngày hoặc là một ngày rưỡi một tuần và năm thứ tư là lịch học ít nhất có thể rơi vào một ngày một tuần thì cái đó nó cũng phụ thuộc vào cái lịch học của các bạn nữa và thời gian đi học của trường ấy sớm nhất là rơi vào tầm khoảng 8 giờ sáng 8 giờ 20 phút là vào học và muộn nhất là nhà trường sẽ vào học vào lúc à, muộn nhất vào lúc tan học vào lúc 5 giờ chiều ờ. Vậy thì ờ, cái giờ giấc mà ký túc xá của mình dành cho các bạn sinh viên là bao nhiêu giờ vậy anh? Ờ, bao đối với ký túc xá đối với ký túc xá thì muộn nhất 12 giờ đêm đóng cửa và sớm nhất thì là 4 giờ sáng mở cửa thì nếu mà như vậy thì chắc chắn rằng là nếu mà bạn có đi chơi thì 12 giờ chắc là hoặc là bạn có đi làm thì chắc chắn là 12 giờ sẽ về bởi vì tàu điện ngầm của Đài Loan ấy nó cũng chỉ chạy đến 12 giờ thôi và nếu mà sáng sớm thì chắc là không có bạn nào 4 giờ đã ra khỏi cửa thì ký túc xá của trường sẽ là từ 12 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau là sẽ là giờ đóng cửa nên là chắc là các bạn có đi chơi thì cùng lắm là các bạn đi ờ, hộp đêm hoặc là đi ba thì các bạn đi qua đêm thôi còn đâu uh, <laughs> đi đi chơi bình thường thì 12 giờ thông thường sẽ về rồi bởi vì là cái cái tàu điện ngầm họ cũng chỉ chạy đến 12 giờ thôi. Ờ, dạ vâng. Vậy thì uh, nếu như mà các bạn ấy muốn về nhà người thân hoặc là đi qua đêm một hôm hai hôm gì đấy thì mình sẽ phải báo với ban quản lý nhà trường chứ ạ? Ờ, ví dụ như các bạn muốn đi ra ngoài nhà người thân, ví dụ như ngày nghỉ chẳng hạn, thứ bảy chủ nhật này hoặc là ngày nghỉ mà muốn đi ra nhà người thân thì các bạn ở bên ký túc xá sẽ có giấy phép ấy. thì các bạn có thể viết giấy và vâng, xuống gửi giấy phép là các bạn có thể đi được bởi vì thực ra các bạn ở bên ký túc xá của trường ấy, thì nhà trường sẽ phải đảm bảo cái an toàn cho các bạn. Thế ví dụ mà chẳng may các bạn đi ra ngoài mà phát sinh vấn đề gì thì lúc đấy là nhà trường cũng không thể nào kiểm soát được. Thì lúc đó nhà trường cũng cần phải biết rằng là ở ờ, bạn đi đến khu vực nào thì chẳng may bởi vì thực ra Đài Loan ấy tuy rằng là Đài Loan là một đất nước có rất là an toàn nhưng nhưng mà ngược lại ấy, thì động đất cũng thường xuyên xảy ra bởi thực ra ngay buổi sáng ngày hôm nay Đài Loan có động đất và một hai hôm trước cũng có động đất cho nên là cũng không biết rằng là tình hình nó sẽ xảy ra như nào nên là từ ra an toàn của các bạn cũng sẽ là điều vấn đề nhiều khi vấn đề bất ngờ xảy ra thì sẽ không ai có thể nắm bắt được trước nhưng mà um, thực ra nói nhiều vấn đề tốt như vậy thì vậy thì các bạn bảo là thế không có cái vấn đề gì xấu à đúng không thì chắc chắn là có Đài Loan có rất là nhiều vấn đề xấu cũng giống như Việt Nam cũng có người tốt cũng có người xấu và việc đầu tiên uh, nên khuyên các bạn rằng là việc đầu tiên là mình phải học thêm tốt tiếng Trung để có thể một là các bạn sang để các bạn có thể sinh hoạt và có thể là đi làm thêm thì nó sẽ không bị bỡ ngỡ và cái thứ hai ấy, là Đài Loan nó sẽ không phải là một cái màu hồng như các bạn nghĩ bởi vì thực ra ấy, nó sẽ là ví dụ như các bạn vừa phải đi học các bạn vừa đi làm thêm thì nó, các bạn vừa phải xa gia đình thì nội xa gia đình là một cái mà các bạn có thể là, là có nhiều cái bỡ ngỡ cũng như là nhiều cái khó khăn nhất hay ví dụ như các bạn có gia đình ở bên cạnh thì có thể là uh, lúc mà mệt hoặc là lúc mà ốm thì có người thân bố mẹ giúp đỡ thế nhưng mà khi sang Đài Loan thì các bạn chỉ có một thân một mình thì việc đầu tiên vẫn cần là một là an toàn hai là sức khỏe và ba là nỗi nhớ nhà và sẽ phải tự lập tự lo cho bản thân của mình thì khi đó các bạn sẽ phải có một động lực rất là lớn thì hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ cố gắng hơn cũng như là học tập thật là tốt và uh, để làm sao mà mình cân đối được giữa việc học và việc làm thì các bạn vừa nhận được học bổng và các bạn cũng có thể là kiếm được thêm thu nhập cho mình. Ờ, dạ em cảm ơn anh. Vậy thì uh, hiện tại thì em cũng chưa nhận thêm được câu hỏi nào và cũng sắp tới giờ kết thúc cái buổi talk show của chúng mình hôm nay ấy. Thì trước hết thì em cũng xin cảm ơn những cái chia sẻ của anh Hùng hôm nay anh chia sẻ em thấy là rất là chi tiết luôn đấy ạ và em cảm thấy là ờ, sau khi nghe sau thì thấy trường khoa học công nghệ thành phố Đài Bắc thực sự là cũng là một môi trường khá là lý tưởng đấy chị ạ về học phí về môi trường học tập cũng như là các ưu đãi của trường này rồi cũng có rất là nhiều khoa ngành đa khoa luôn để cho mình lựa chọn thế thì em tin chắc rằng là uh, tới những cái kỳ học sắp tới đây thì cũng sẽ có rất là nhiều bạn sẽ lựa chọn khoa trường khoa học công nghệ thành phố Đài Bắc là một điểm đến em mong là em cũng như là các bạn sinh viên sẽ được uh, một lần ờ, gặp anh Hùng tại Đài Loan sớm nhất Thế thì có thể hy vọng rằng là các bạn sẽ cố gắng học nói chung là việc đầu tiên sẽ là quan trọng nhất là học tốt tiếng Trung để mình có thể sang Đài Loan thì sẽ không bị bỡ ngỡ và thứ hai là nếu mà đã quyết tâm đi Đài Loan ấy, thì mình cũng sẽ có một cái động lực lớn rất là lớn để có thể sang Đài Loan để thứ nhất là xa nhà và thứ hai rằng là uh, có thể là tự lập bởi vì cái mà mình học được đầu tiên ấy, sẽ là bài học về tự lập của chính bản thân mình và ừ, một cái nữa rằng là khi mà các bạn xa gia đình các bạn đã quyết tâm các bạn xa gia đình các bạn uh, vừa đi học các bạn vừa đi làm thêm thì các bạn cũng sẽ phải cố gắng rất là nhiều bởi vì rằng là sẽ có rất là nhiều cám dỗ vì khi mà mình không có người thân ở bên cạnh không có bố mẹ đôn thúc thì sẽ có rất là nhiều cám dỗ và khi đó thì mình sẽ phải biết phân phân chia giữa việc học việc đi làm cũng như là tất cả mọi thứ về về của mình để mình có thể làm sao mà cân đối và hợp lý nhất dạ. thêm vào cho các bạn sinh viên thì em cũng xin cảm ơn những cái lời tâm sự và lời khuyên của anh thì ừ. bây giờ cũng đã tới giờ chúng mình kết thúc buổi live stream rồi thì em à, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cái buổi talk show của chúng em ngày hôm nay và em xin phép anh là à, và cùng em à, gửi lời cảm ơn và lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn sinh viên ạ cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi livestream của Cát Lâm hôm nay và chào tạm biệt các bạn hẹn gặp bạn ừ, hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau nhé các bạn cảm ơn mọi người bye bye mọi người